một người muốn thay đổi vận mệnh thông qua phong thủy, một người lại muốn hại người khác thông qua phong thủy, và kết quả đều là không được như mong muốn. Đến thầy phong thủy cũng phải bó tay, không thể thay đổi số mệnh. Vậy số mệnh con người được sắp xếp và định đoạt như thế nào? Làm sao mới có thể thay đổi vận mệnh một đời? Hãy cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Muốn thay đổi vận mệnh Có một vị thầy phong thủy nổi tiếng Ông xem bộ phần rất chính xác, nhờ điều chỉnh lại bộ phần tổ tiên theo sự hướng dẫn của ông mà rất nhiều người đã trở nên giàu sang phú quý. Nhưng con cháu của ông thì lại không được khá giả cho lắm, cũng không có ai được làm quan. Có một ngày, con trai của ông nói rằng, Thưa cha, cha là một nhà phong thủy nổi tiếng, vậy mà sao nhà chúng ta không có ai được ra làm quan? Cha sao lại không điều chỉnh một chút để cho chúng ta cũng có thể giàu có và cũng có người được ra làm quan. Thầy Phong Thủy nói, có thể nhưng phải theo lời của cha mà đi làm. Giờ ngọ 11 giờ, 13 giờ, ngày mai là giờ lành, các con đến mộ phần của ông nội mà cúng tế một chút. Sau đó đem cái vật trấn mà cha đã gói kỹ chôn ở các hướng đông nam tây bắc. Làm như vậy thì không đầy mấy năm sau sẽ có người ra làm quan nhưng sau khi chôn xong không được nói một câu thất vọng hay xui xẻo nào, cứ thế đi thẳng về nhà. Không vượt qua được thử thách nhân tâm. Giờ ngọ ngày hôm sau, mấy anh em dựa theo lời căn dặn của cha mà làm, đi đến mộ phần của ông nội sắp đặt cúng bái. Trên đường trở về nhà, đột nhiên thấy có một người ăn mày đi tới. Người ăn mày nói, có thể cho tôi một chút đồ ăn hoặc một ít tiền được không? Người anh cả thấy vậy thì bực tức đá cho lão ăn mày một cái rồi nói Thật là xui xẻo, gặp phải ngay một tên ăn mày Sau khi về nhà, người cha nói Trên đường đi có gặp người nào không? Các con có nói ra lời nào xui xẻo không? Người anh cả đành phải thừa nhận sự thật Người cha nói các con không có mệnh làm quan Cha tuy tin thông thuật số phong thủy Nhưng cũng không thể làm trái thiên ý được cái người ăn mày mà khi nãy các con gặp trên đường chính là linh hồn của ông đội các con đó. Các con đối đãi với tổ tiên như vậy thì làm sao có phúc phận làm quan được. Bậc thầy phong thủy có tâm địa xấu xa. Còn có một chuyện phát sinh vào thời nhà Minh. Có một gia đình nhà kia gia cảnh tương đối khó khăn. Tuy vậy nhưng vẫn hay giúp đỡ những người đi lánh nạn đói một chút đồ ăn và cháo. Về sau có một người kia, bởi vì phương Nam bị lũ lụt nên phải lánh nạn đến phương Bắc, vừa hay lúc đó thì lại đi ngang qua ngôi nhà này, vì vậy mới gõ cửa để xin một ít lương khô. Nữ chủ nhà thấy người đi lánh nạn thật đáng thương, nên lấy cho ông ta hai cái bánh ngô. Người này sau khi ăn xong thì rất cảm kích, liền nói với nữ chủ nhân rằng ông ta chính là một thầy phong thủy, nay bị sa cơ lỡ thế, nên mới lưu lạc đến đây Ông nói không có gì báo đáp nên xin điểm huyệt, tìm phần mộ tốt. Nữ chủ nhân nghe vậy thì cũng rất vui mừng, liền nhờ thầy phong thủy tìm một mộ phần tốt. Thầy phong thủy nói tương lai bà cụ của gia đình, bà sẽ được chôn cất tại kho báu phong thủy này. Trước có núi mờ, sau có chỗ dựa, trái có thanh long, phải có bạch hổ, trước mặt còn có ao nước, quả là rất tốt. Nữ chủ nhân rất cảm tạ ông. Sau đó vị thầy phong thủy này liền rời đi Nhưng vị thầy phong thủy này tâm địa rất xấu xa Ông chỉ điểm mộ phần cho nhà này Cũng là nghĩ sau này họ giàu lên thì sẽ đến để lấy tiền báo đáp Tìm đến mong được báo đáp Vài năm sau, bà cụ của gia đình này qua đời Gia chủ đã chôn cất bà cụ ở đúng chỗ mà thầy phong thủy đã chỉ điểm Mười mấy năm sau, cậu con trai của nhà này trưởng thành và thi đậu trạng nguyên được tôn sùng là quan phụ mẫu. Gia đình nhờ vậy mà cũng trở nên giàu có, cuộc sống đầy đủ ấm no. Lúc này vị thầy phong thủy bấm ngón tay tính toán thì thấy đã đến lúc phải đến nhà kia để đòi tiền. Vị thầy phong thủy nghĩ gia đình nhà đó rất nhân hậu, sau khi phát tài nhất định sẽ báo đáp cho ta. Chắc mẩm trong lòng như vậy, vị thầy phong thủy lại quay trở lại ngôi nhà đó. Nữ chủ nhân khi nhìn thấy ông thì rất kinh ngạc, không ngờ còn có ngày gặp lại. Bà vui mừng báo cho ông biết là nhờ ông chỉ điểm một phần mà con trai bà đổ đạt công danh, gia cảnh khá giả lên rất nhiều. Bà bây giờ cũng muốn báo đáp cho ông. Sau đó nữ chủ nhân lấy ra 10.000 lượng bạc và tặng cho vị thầy phong thủy. Ai ngờ là vị thầy phong thủy tỏ ra không vui. Ông nghĩ nhà này bây giờ giàu có như vậy mà chỉ cho ông có 10.000 lượng bạc, như vậy là quá ít. Kỳ thực vào lúc đó 10.000 lượng bạc cũng đủ cho vị thầy phong thủy sống mấy đời còn chưa hết Thứ mà ông mong đợi chính là 500.000 lượng vàng Thật đúng là lòng tham vô đấy Nghĩ cách hãm hại người khác Nhưng nữ chủ nhân cũng không có nhiều tiền đến như thế Số tiền 10.000 lượng bạc cho vị thầy phong thủy cũng gần bằng một nửa gia tài của nhà bà rồi Tuy nhiên vị thầy phong thủy lại không biết việc này Cứ nghĩ là nữ chủ nhân keo kiệt Ông tức giận nên mới nghĩ cách để hại gia đình này. Vào một đêm có gió lớn, ông liền chạy đến mộ phần của nhà này, chôn xuống bên cạnh mộ một miếng kim loại được luyện từ thủy ngân và đồng. Bởi vì tài nghệ phong thủy của ông cũng rất khá, nên ông biết làm như vậy thì chỉ khoảng nửa năm sau con trai của nhà kia sẽ bị cách chức quan. Vì thầy phong thủy chôn miếng kim loại như đầu móng tay ở bên cạnh mộ, nếu miếng kim loại này mà đặt cách xa mộ thì không có tác dụng, nó phải đặt ở trước mộ một thốn 3,33cm, như vậy thì năng lượng sẽ vô cùng lớn. Làm như thế thì con cháu đời sau sẽ gặp xui xẻo, đây là việc không thể tránh được. Kết quả nửa năm sau, vị trạng nguyên nhà này không những không bị gì mà còn được thăng quan tiến chức, vốn là quan phụ mẫu ở địa phương, bây giờ lại được điều đến kinh thành làm quan tam phẩm hành thiện đắc phúc báo. Vị thầy phong thủy thấy vậy thì rất khó hiểu. Vào một đêm nọ ông đã đến ngôi mộ đó để xem chuyện gì đã xảy ra. Kết quả là thứ từng được chôn ở đó đã biến mất. Ông không hiểu được tại sao ai có thể biết mà lại đào nó lên. Vị thầy phong thủy này về sau cũng bởi vì việc này mà buồn bực rồi qua đời. Trước lúc chết ông đã rơi vào trạng thái hồi quan phản chiếu và nhìn thấy một chút ảo ảnh. Hiện tượng hồi quang phản chiếu là trước lúc chết hơi thở đã rất yếu nhưng vẫn còn thần thức. Lúc này một số người có thể nhìn thấy một số chân tướng mà người bình thường không thấy được. Hình ảnh mà ông nhìn thấy là lúc ông đang chôn miếng kim loại kia thì có một vị thần thổ địa đứng bên cạnh. Vị thần thổ địa này bình thường rất được hai mẹ con nhà kia thành kính cung phụng. Vì vậy ông luôn tìm cách để bảo hộ cho họ phần mộ của gia đình này là trong phạm vi mà vị thần thổ địa quản lý. Vì vậy khi thấy vị thầy phong thủy làm việc xấu thì ông đã thu lấy miếng kim loại đó và hủy đi. Vị thần thổ địa còn nói với thầy phong thủy, người tích đức hành thiện thì tự nhiên sẽ được ông trời giúp đỡ, người có làm việc xấu cũng vô ích. Vị thầy phong thủy nghe xong thì lập tức qua đời. Phong thủy không thắng được nhân quả, một người muốn thay đổi vận mệnh thông qua phong thủy, một người lại muốn hại người khác thông qua phong thủy và kết quả đều là không được như mong muốn. Từ đây có thể thấy sức mạnh của nhân quả còn lớn hơn sức mạnh của phong thủy, dù là bậc thầy phong thủy cũng không thay đổi được gì. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Việc làm không đúng đắn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh đời người vận mệnh con người là điều đã được định sẵn trong cuộc đời. Cổ nhân có câu sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Tuy nhiên, những việc làm không đúng đắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh mỗi người. Trong lịch sử có nhiều câu chuyện chứng minh điều đó. Vậy muốn sinh mệnh luôn hạnh phúc, hãy luôn tích đức hành thiện. Việc làm không đúng đắn làm suy yếu vận mệnh. Thời nhà Minh, Trần Lương Vũ và các đồng nghiệp của mình đã tạo ra một cộng đồng nơi các thành viên làm việc tốt. Đó là không giết người, không có hoạt động mại dâm, chửi bới người khác. Vũ điều hành cộng đồng này trong nhiều năm nhưng anh ta lại gặp phải nhiều bất hạnh. Bản thân Vũ đã đi thi hoàng gia 7 lần nhưng không đậu. Ông và vợ có 9 người con, năm trai và 4 gái, nhưng bốn trai và ba gái mất sớm. Một người con trai còn sống rất thông minh và có hai vết bớt ở lòng bàn chân trái. Hai vợ chồng rất yêu quý cậu con trai này. Đáng buồn thay, ở tuổi lên 6, cậu con trai bị lạc khi đang chơi ở ngoài trời. Vợ của Vũ khóc vì mất con và cuối cùng bị mù. Thêm vào đó, gia đình lúc này đang sống trong cảnh nghèo khó. Vũ tự hỏi tại sao anh ta lại bị trừng phạt với số phận khủng khiếp như vậy khi anh ta chưa từng phạm bất kỳ hành động sai trái nào. Nguyên nhân của bất hạnh là từ việc làm không đúng đắn. Vào một buổi tối, khi Vũ 47 tuổi, anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa, một ông già đang ở bên ngoài. Sau khi Vũ mời anh ta vào trong, một người đàn ông lớn tuổi giải thích rằng ông ta đến thăm vì biết gia đình của Vũ đang cảm thấy chán nản. Vũ nhận thấy rằng cách nói chuyện của người đàn ông không phải của một người bình thường. Vì vậy anh ta đối xử với anh ta bằng sự tôn trọng sâu sắc. Anh ta nói với khách của mình rằng anh ta đã học tập chăm chỉ và làm nhiều việc đúng đắn nhưng vẫn có một cuộc sống khủng khiếp. Tôi đã biết về gia đình ông từ lâu, người khách nói ông có quá nhiều tà niệm, than phiền và mưu cầu danh lợi, làm ô danh Ngọc Hoàng. Tôi e rằng sẽ còn nhiều hình phạt đang chờ đợi ông. Kinh ngạc, Vũ hỏi, tôi biết rằng tất cả những việc làm đúng đắn và không đúng đắn của một người đều được ghi lại chi tiết. Tôi biết kiểm soát hành vi của mình Sao ông lại bảo là tôi có nhiều tà niệm? Người nói không giết người nhưng lại liên tục nấu cua, tôm hùm trong bếp. Người nói người biết kiểm soát lời nói nhưng trong đầu ngươi đầy những lời oán trách, chê bai, đổ lỗi, nhục mạ người khác. Nói ngươi không dùng gái điếm nhưng thực ra ngươi có để mắt đến những người phụ nữ đẹp. Ông già trả lời. Còn tệ hơn khi ngươi tuyên bố rằng mình tận tâm làm việc tốt Ngọc Hoàng đã cử sứ giả đến kiểm tra hồ sơ của ngươi và ngươi đã không làm một việc thiện nào trong nhiều năm. Như thế, chẳng phải Vũ đã có những tà niệm, suy nghĩ và hành động không đúng đắn. Hơn nữa, suy nghĩ chứa đầy tham lam, thèm khát và ghen tị. Ngươi tự đề cao bản thân bằng cách coi thường người khác, thậm chí muốn trả thù bất cứ khi nào nghĩ về quá khứ. Với tâm trí độc hại này, ngươi không thể thoát khỏi tai họa vị khách tiếp tục quyết tâm thay đổi bản thân ngày hôm sau vũ cầu trời quyết tâm loại bỏ mọi suy nghĩ không đúng đắn anh đặt cho mình một cái tên đạo sĩ vô vi từ đó chú ý đến mọi suy nghĩ và hành động thấy mọi việc làm của mình dù lớn hay nhỏ đều mang lại lợi ích cho người khác vì thế hệ có cơ hội là ông lại kể cho mọi người nghe về nguyên lý của quả báo ở tuổi 50, Vũ được thuê để làm gia sư cho con trai của Trương Cư Chính, tể tướng của Hoàng đế Vạn Lịch. Vũ và gia đình chuyển đến Kinh Đô và Vũ đã vượt qua kỳ thi Hoàng gia vào năm sau. Một ngày nọ Vũ đến thăm Thái giám Dương Cung và gặp năm người con nuôi của Dương. Một trong số họ, một đứa trẻ 16 tuổi, trông rất quen thuộc với Vũ. Vũ được biết rằng anh ta sinh ra ở quê hương của Vũ nhưng đã bị tách khỏi gia đình anh khi anh vô tình lên một con thuyền khi còn nhỏ. Vũ yêu cầu cậu bé cởi chiếc giày bên trái của mình. Khi nhìn thấy hai vết bớt trên đế giày, Vũ đã thốt lên, con là con trai của ta. Viên thái giám bàn hoàng mừng cho họ, tức tốc sai chàng trai đến dinh thự của Vũ. Vũ vội vàng báo tin vui cho vợ, bà khóc đến mức chảy máu mắt. Con trai bà đưa tay ôm mặt, hôn lên mắt bà. Thế rồi mắt bà đã dần sáng lại. Việc làm đúng đắn hạnh phúc trở lại Vũ đã vượt qua cả đau buồn và vui mừng Anh không còn muốn làm quan chức cấp cao nữa Và xin trở về quê hương của mình Tôn trọng ý kiến của Vũ Tể tướng Trương đã chấp thuận yêu cầu của anh Và gửi cho anh một món quà Trở về nhà, Vũ thậm chí còn làm việc chăm chỉ hơn vì lợi ích của người khác Con trai của ông đã kết hôn và có 7 người con Bị ảnh hưởng bởi họ,